khác biệt nhau giữa người giàu và người nghèo nha anh chị đây là cái cách hành xử tiêu xài và làm giàu hoặc là khiến cho chúng ta nghèo đi thứ nhất là những người nghèo người nghèo là những người có thu nhập thấp và họ dành hết thu nhập của mình cho chi phí khi mà họ có thu nhập anh chị ạ à, họ đổ hết tiền vào chi phí ví dụ như là hai vợ chồng đi làm công nhân thì lương tháng đâu đó 10 triệu thì lo là tiền nhà tiền nước tiền ăn tiền điện tiền uh, tiền cho con đi học là sạch sành xanh hết cái các khoản chi phí đó rồi còn đối với người trung lưu thì họ khá hơn có thể họ có thu nhập 15 triệu 20 triệu 30 triệu 50 triệu 100 triệu 150 triệu đi thì họ vẫn là ở mức trung lưu mà chưa phải là gia người giàu và những người trung lưu này thì sao anh chị họ đã có nhiều tiền để trả cho các chi phí rồi ví dụ chi phí sống hàng tháng là cơ bản là 10 triệu nhưng họ vẫn có thêm khoản tiền thêm từ cái cái thu nhập của họ thì họ dùng cái tiền này cho tiêu sản ví dụ như là họ mua iPhone họ mua xe tay ga rồi ai đó khá hơn vài trăm triệu trong tay thì họ sẽ đi mua trả góp chiếc xe hơi rồi có bắt đầu gần một tỷ để dành gần một tỷ thì họ sẽ đi mua trả góp một căn hộ nào đó và thế là sao các chị họ có thu nhập thì họ dành cái thu nhập này cho tiêu sản và khi tiêu sản này nó lại đẻ ra chi phí ví dụ như mua chiếc xe hơi đi có rất nhiều cái chi phí vận hành tiền bạo dướng bạo trì rồi đi à, đổ xăng đổ nhớt rồi à, chố à, để mà gửi xe rồi bảo hiểm hàng loạt các chi phí phát sinh trong tháng đó là hàng tháng là có thể mất vài chục triệu để mà cho những cái chi phí đó thì mua mua tiêu sản nó đẻ ra chi phí mỗi tháng khiến cho người sau ở những người trung lưu họ trở nên ngày càng nghèo hơn còn người sau ở người nhà giàu người giàu thì sao anh chị họ có tiền có thu nhập họ đi mua tài sản và từ cái tài sản này nó lại đẻ ra thu nhập thêm cho họ ví dụ như là nhà cho thuê thì cái tiền nhà cho thuê này họ tích lũy lại họ lại đi mua căn nhà thứ hai và khi có căn nhà thứ hai thu nhập của họ lại tăng lên gấp đôi từ cái thu nhập tăng lên gấp đôi họ lại bắt đầu đi đi tích lũy lại và đi mua thêm tài sản và cái vòng quay tài sản của họ thu nhập tạo tài sản tài sản tạo ra nhiều thu nhập hơn thu nhập nhiều hơn lại đi mua nhiều tài sản hơn tài sản nhiều hơn lại đẻ ra nhiều thu nhập hơn và họ lại càng ngày càng giàu à, các anh chị ha